If you we want to study math or an example karate or aikido or kung fu or anything, uh, we can study by ourselves. But uh, uh, uh, it will take a lot of time and we will not be able to do it. Imagine we start study Kung Fu, perform some movements, but it's uh, actually uh, not proper, it's unuseful and uh, we can spend many years, but finally we will do a lot of mistakes, still a lot of mistakes. Yeah. Ví dụ như bạn muốn học về những cái môn võ thuật nào đó, karate hay là à, học về thái cực, vân vân một số những cái môn võ nếu như bạn tự học mà tự tìm hiểu và tự học thì chắc chắn là bạn sẽ tốn rất là nhiều thời gian và đôi khi bạn sẽ gặp phải nha rơi vào những cái cái lỗi à, những cái sai lầm trong cái võ thuật đó nếu bạn tự học một mình. So similarly, if we want to study art of living, we also need teacher who already can do it, who can explain right technique, uh, right exercises, etc, etc, etc. Và cũng tương tự như vậy, nếu mình bạn muốn học về cái nghệ thuật sống ừ. thì bạn cũng cần phải có một cái sự hướng dẫn từ một vị thầy một vị thầy người ta đã trải qua những cái trải nghiệm thực tế họ biết những cái phương pháp những cái kỹ thuật họ sẽ chỉ cho các bạn and we can develop the same qualities. We can pay respect to the teacher, develop the same qualities uh, of the mind, and develop the same, uh, be the same, yes, open heart, uh, develop love, compassion, develop uh, uh, equanimity, develop ability to jump, to face, um, be involved, uh, like that. khi chúng ta nhận được sự hướng dẫn từ vị thầy và thực hành, chúng ta Ờ, tham gia vào cái sự thực hành thì các bạn sẽ được phát triển phát triển về những cái khả năng à, ví dụ trước đây bạn không thể nhảy không thể hát bây giờ bạn có thể nhảy có thể hát nó phát triển nó giúp cho các bạn phát triển về nhiều cái phẩm chất tâm trí của mình nữa. So we can get a lot of inspiration, develop uh, good qualities và như vậy chúng ta sẽ nhận rất là nhiều những cái à, sự truyền cảm hứng để giúp cho các bạn tiếp tục thực hành để à, chuyển hóa cái phẩm chất tâm của mình. And when we unlock our blockages, bondages, we can bring much more benefits in our life for ourselves and others. Ừ. Và khi chúng ta bắt đầu mở khóa được chính mình thì chúng ta sẽ mang được rất là nhiều lợi ích đến cho chính mình và cho tất cả mọi người. So I still just beginner actually, as I always uh, share to you, I need uh, a TA around there. <laughs> Và tôi cũng chỉ là người mới bắt đầu, à, cho nên tôi hay nói với Vi là tôi đang ở cái mức độ transforming up, ở mức độ zero. Uh, but my life changed a lot and what we are doing now uh, is bringing much more benefits for people and uh, for me also. I'm becoming better, I'm becoming more communicable, I can um, do much more things. Yes, I will grow, it's sure, uh, and uh, I far away from perfect, but uh, I'm satisfied. <laughs> Và tất nhiên là tôi đã nhận được rất là nhiều lợi ích và tôi đã thay đổi được rất là nhiều các bạn và bây giờ tôi có thể làm được rất là nhiều điều à, mặc dù là tôi vẫn rất là xa so với cái cái cái sự hoàn hảo nhưng mà tôi đã chuyển hóa rất là nhiều và tôi biết rằng là tôi đang trên cái đường chuyển hóa rất là nhanh ạ. So uh, wise person, I don't talk about me, <laughs> but uh, I wish all of people be wise person should always try to find right teacher because uh, we need to study from someone. Otherwise, it uh, it's so slow, it's so it's, sometimes it's unuseful and we will do countless mistakes and it can be much, much, much, much faster. vì vậy, các bạn ơi, những người thông thái, hãy tìm cho mình những vị thầy à, phù hợp để có thể giúp cho mình à, trên cái con đường chuyển hóa. Yes, it's just a little, but thank you to you all. Mm chỉ một chút chia sẻ thôi cảm ơn các bạn đã lắng nghe